Ok hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trở lại với Game Today nhá um, Trước khi đến với cái con game tiếp theo này Thì tôi cũng phải chia sẻ với anh em một cái điều rất là thật Rất là thật lòng <clears throat> Đấy là tôi cũng đã phải rất là đắn đo Suy nghĩ rất nhiều về cái việc là liệu có chia sẻ cái vấn đề này đối với anh em không Đấy, bởi vì đây nó là một cái vấn đề nó khá là nghiêm trọng trong cái trò chơi này Ui rồi ôi thị vệ thường ngày cho ông phát ba con luôn cháy sáng luôn anh em ạ đấy anh em thấy chưa tôi chưa kịp nói gì thì tôi uh, đã thấy là cái vấn đề nó đã bắt đầu xuất hiện rồi cái vấn đề trầm trọng của con game này nó đã xuất hiện rồi đấy theo anh em thì cái vấn đề nào đối với một con game nó là một cái vấn đề mà nghiêm trọng thế theo anh em nó là vấn đề nào anh em có thể comment ở phía dưới anh em nhé nhá yeah vấn đề nào đối với anh em mà anh em cảm thấy là nghiêm trọng nhất trong mỗi cái con game theo anh em ờ <laughs> thị vệ thường ngày lên được hai sao luôn được quá nhở chơi gì đây assassin à <clears throat> theo anh em thì tôi lên chơi gì ở trong cái con game này Tôi cũng không biết là anh em có có có đoán được ra không Những cái gì mà tôi muốn nói không Nhưng mà tôi cũng không để anh em phải coi như là chờ đợi lâu Thì tôi cũng xin được tiết lộ với anh em luôn Là anh em biết mà tại sao mà tôi um, tôi, tôi, tôi tôi hay được top một không? Tôi hay được top một không? Anh em biết tại sao không? <clears throat> anh em biết tại sao rồi Nếu mà anh em biết rồi thì anh em comment đi nhá Anh em comment đi Nếu mà anh em biết Đấy, còn anh em chưa biết thì tôi cũng xin được tiết lộ <laughs> tiết lộ đồ này có vẻ hơi khèo một tí anh em ạ chưa biết chơi gì thì vậy thường ngày thì thường kết hợp với assassin kết hợp với cả saman <clears throat> tôi có một cái vấn đề mà tôi um, đã tự thầm hứa với chính bản thân mình chính bản thân tôi là tôi sẽ giữ cái bí mật đấy đến khi nào mà tôi uh, không còn chơi con game nữa Tôi ờ, bỏ Auto Chess Mobile tôi không có ra thêm bất cứ một cái clip nào nữa Đấy thì tôi sẽ tiết lộ cho anh em Đấy <clears throat> Và hôm nay tôi sẽ tiết lộ ờ, cái điều đấy cho anh em Vâng, nói đến đây thì chắc là có nhiều anh em sẽ nghĩ là Cái thời khắc đấy nó đã đến <laughs> Cái thời khắc mà chúng ta không còn được ừ, coi như là <clears throat> xạo lìn với nhau nữa nó đã đến không coi như là được <clears throat> nghe um, tôi gáy rất to với những cái lần chuyển thẳng top 1 hay là um, khóc rất to với những tai nạn uh, top 8 trong những cái buổi livestream của tôi nói <laughs> nhanh lên lằng nhằng VL à. <laughs> câu giờ VL à. nói mãi văn vở mãi chưa được ra vấn đề rồi ok anh em rồi ok không văn vở nữa nhá không văn vở nữa tôi sẽ tiết lộ cho anh em luôn văn vở gì đâu khổ cứ từ từ bình tĩnh rồi đâu nó sẽ có đó anh em cứ bình tĩnh nhá áp <clears throat> cốc cả đã Trận này tôi nhận thấy là có con bom với cả con uh, máy bay nên là chắc là chơi uh, chuyển dần sang chơi mất rồi, chơi mất rồi. Với cả thực ra tôi nghĩ là cái việc tiết lộ hay không ấy thì chắc là anh em cũng phải đoán vào chứ. Từ nãy giờ có hai câu hỏi mà tôi thấy là nếu tôi đọc lại hai câu hỏi đấy thì đa phần anh em ở đây là có thể đoán được ra vấn đề nhá. Nào, chúng ta quay trở lại này. Này câu hỏi, câu hỏi thứ nhất nhá. Câu hỏi thứ nhất thì theo anh em thì cái vấn đề nào là nghiêm trọng nhất trong một con game Đấy, rất là rõ ràng đúng không? Câu hỏi thứ hai cũng rõ ràng không kém Đấy là anh em biết tại sao mà tôi có rất nhiều top 1 không? Anh em có biết tại sao mà tôi chơi rất nhiều trận top 1 không? Cái tỷ lệ uh, cái cái rate ấy, cái rate đó gọi là tôi đã từng sâu cho anh em. Cái rate uh, phần trăm thắng của tôi nó lên tới là 1.7. <clears throat> Đấy, 1.7 nhá, hạng trung bình 1.7. Đấy thì anh em anh em có hai cái câu hỏi đấy thôi thì tôi đã coi như là chia sẻ hết cho anh em rồi. Thì anh em đấy anh em đoán được chưa? Anh em đã đoán được chưa? <laughs> anh em chưa đoán được ấy. Thì tôi thôi tôi cũng lẳng nhằng tôi không nói nhiều nhá. Tôi không nói nhiều tôi nói luôn, tôi chia sẻ luôn. Đấy là tôi uh, tôi biết hack đấy anh em ạ. Tôi biết hack. <laughs> sợ chưa? Anh em đã sợ chưa? Này mà đến cái đoạn này thì lại quan trọng này Đấy tôi tiết lộ là tôi biết hack rồi nhá Tôi biết hack Đấy hack như nào rồi là cái câu chuyện khác Hack như nào này Đấy Chỉ cho anh em cái cái cái cái cái, cái việc là hack như nào ấy Đấy Nó lại là một cái câu chuyện khác nhá anh em nhá Đấy, nó phải như nào chứ nó phải như nào thì tôi mới tiết lộ chứ làm sao tôi có thể tiết lộ dễ dàng như thế được đấy rồi <clears throat> hay quá nhở tuyệt vời uh, ba mất cả chơi mất không nhở cái này nhưng mà nó nó, nó, nó nó chưa lên được hai sao ở trông nó khèo khèo kiểu gì trông nó cứ hèn hèn kiểu gì ấy nhở như này được không liệu có thể có công nghệ mất được không Đấy, mặc dù là có công nghệ mất nhưng mà trông rất yếu Đấy, trông rất yếu ở đây Liệu rằng chúng ta có thể chiến thắng để có thể có công nghệ mất được không Rồi có một con hai sao thôi Còn lại toàn một sao Đam thì chủ yếu bây giờ vẫn là thị vệ Thị vệ thường ngày anh em ạ <clears throat> Anh em biết chưa Anh em biết là làm như nào chưa Đấy tôi nhìn thấy là cái số like nó vẫn nhảy Nó vẫn chậm lắm Đấy, từ đầu buổi livestream đến bây giờ thì cái số like nó vẫn rất chậm nhá, nó tăng chậm quá. Chậm quá, đây nó là cái trận thứ ba rồi anh em ạ. Chậm quá, chậm quá. <clears throat> Đấy làm thế nào để nó tăng nhanh hơn nhỉ anh em có thể cho tôi uh, <laughs> anh em có thể cho tôi tôi tôi biết được không làm thế nào để cái, cái, cái lượt like nó tăng nhanh lên ừ. tự ấn like à? <laughs> mẹ tự ấn like tự ấn like à tự ấn like để tăng nhanh à có nghĩa là tôi sẽ phải ấn một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần đúng không anh em ừ tôi tự ấn nhá để tôi ấn cho nào <clears throat> Đéo đâu Anh em lừa tôi Ôi ấn vào là có tăng đéo đâu Nó vẫn thế À không ừ, ừ, đúng rồi đúng rồi tăng lên thật anh em ạ Tôi thấy tăng lên thật này Tăng được hơn trăm like rồi ừ, Đúng thật anh em không lừa tôi Ôi rồi ôi Thế mà tôi lại cứ tưởng là tôi không ấn được Hóa ra là tôi cũng tự ấn ai được Tôi cứ ấn vào như này nó lên đúng không Trời ơi Bây giờ mới biết <laughs> Thế thì những cái lần sau thì mình cứ vào livestream mình cứ ấn thôi Cứ ấn thật lực vào cái nút like thôi là được đúng không anh em Ok rồi bây giờ mới biết Cảm ơn anh em nhá Ồ oh, Mà sao tôi thấy cái công việc mà tôi tự ấn cái like này để, để, để, để, để tôi tăng like ở trong livestream ấy Nó cũng giống như là cái công việc dẩm thủ của tôi hàng ngày ấy nhở Tức là khi mà mình tự làm cho cái cái cái việc mà mình tự làm ấy cho mình ấy trở lên là coi như là vui vẻ và sung sướng hơn ấy là cũng là tự tôi hết à? Anh em không có giúp được tôi tí nào à? Hả? Anh em bây giờ cũng khác gì là đối tác của tôi đâu. Tại sao tôi lại phải dầm thu khi mà chúng ta chúng ta có thể làm cho nhau sung sướng hơn anh em? <laughs> ừ. Đúng không nhở? Tại sao theo anh em thì cái việc tự như là dầm tu hay là cái việc mà có đối tác thì nó sung sướng hơn Ô thích hôn Trả lời thật lòng hộ một câu uhm, Như thế nào chứ Ôi giời ơi Anh em chán đời Thôi Chúng ta có cái cách làm cho chúng ta vui hơn mà Đấy Tôi cũng có thể là Tiết lộ, chia sẻ cho anh em Mà anh em thì cũng làm cho tôi vui Anh em biết được cái cách khác ấy Tôi chia sẻ bí kíp nhá Và tôi là luôn nhá Cái bản hack nhá Cái phiên bản hack này nó có giá là 70 củ Thế nên là anh em đừng có phải lo lắng là cái việc là anh em bị thiệt thòi nhá Anh em cứ làm đi anh em cứ giúp tôi đi nhá <laughs> cứ giúp tôi đi cứ mạnh dạn lên Đấy, giúp tôi đi rồi thì anh em sẽ được sung sướng được chưa ui giời ơi mình tới ra quái rồi đang có chuỗi ừ, phải cẩn thận nhá Ôi không vớ vào vẩn nữa Chém gió vớ vào vẩn xong bất chuỗi này thì lại toang ngay Dù là cái bản hack thì cũng phải hack một cách nó rất là kín đáo Không thể lộ liễu được Ok Rồi Heaven Bomber lấy luôn <clears throat> Lên 7 3 mét vào cho tôi Ok khỏe đấy Bây giờ nhá Ra được một con human thì có thể vào cho vào được Kiếm lên quyển sách vào ok Đấy rồi hết tiền luôn chưa thêm được con nào đen nhỏ, rôn phát trá ra là con nào ui mẹ ơi đen quá xong rồi đồ này thì cứ từ từ đã nhá từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh xem nào chưa ghép vội từ từ đã sau cái đau này là chúng ta sẽ quay trở lại cái vòng lặp Dạo gần đây thì cũng có rất nhiều người chơi Goblin Phải nói là thật là như thế Khá là nhiều người chơi Goblin nên chúng ta cũng phải tranh bài khá nhiều đấy Nên là có công nghệ mech, có được bao nhiêu công nghệ mech thì tốt nhất là nên roll hết luôn Chứ còn không có giữ lại làm cái gì cả <clears throat> đây ở đây có con sói này chúng ta có con sói ở đây này chúng ta có thể lấy cái con sói này vào cho là có bộ human ở đây hợp lý chưa đấy thì vệ thường ngày thì thực ra tầm này thì cũng yếu rồi chúng ta có thể thay sói vào cũng được ok Ổn áp Quả rôn rất tịnh mệnh ở đây Ơ ờ, mà không để ý cái thằng kia là mất chuỗi rồi kìa Mẹ chưa đến ừ, gặp mình đã mất chuỗi rồi Cày thế nhở Cái tội đéo áp cấp mà Thế là tôi không ăn được cái chuỗi của nó Rồi không sao Thế chúng ta giữ chuỗi của chúng ta vậy Khá lãng phí À chơi gấu, chơi gấu Goblin Thằng kia chơi gấu Goblin Đó, ờ, Chuyện này có cả Clyde Nhưng mà tôi có cái con uh, Zipper hai sao sớm nó khỏe lắm anh em ạ Không sợ, không sợ, không sợ Mấy thằng này vớ vẩn thôi Chủ yếu là bây giờ có công nghệ bất cái roll này Nếu mà anh em thắc mắc về cái bản hack ấy Thì tôi cũng xin chia sẻ tiết lộ một chút Đấy là cái bản hack của tôi ấy thì <clears throat> nó là cái bản hack đam nha anh em nhá hack đam trị giá là 70 củ Đấy, anh em mà mà muốn biết thì tôi sẽ tiết lộ ở cái giai đoạn cuối game chứ còn tầm này chưa tiết lộ được bây giờ tiết lộ ra bây giờ lại có ông ra ngoài ông lại test luôn thì thôi chết sau tí nữa lại vào săn tôi à không có chuyện đấy đâu bình tĩnh từ từ <clears throat> món ngon thì cứ phải từ từ thưởng thức anh em ơi Đấy, cứ biết là hôm nay là, là, là, là hack nhá anh em nhớ hack đam nhá anh em nhớ hack đam kinh lắm hack đam có thể lên tối coi như là một nghìn đam <laughs> kinh khủng luôn ui rồi cái quà xe quạt nhưng mà nhìn kia có vẻ như là ui ui có được không được không được không ăn không ăn không ăn không thằng này nó yếu mày gặp tôi thì tôi đã ăn được chuỗi của nó rồi gặp muộn quá không sao nhưng chúng ta bây giờ chúng ta có vừa có sách lại vừa có công nghệ mech anh em ạ. run thoải mái luôn. Vừa run vừa up cấp. Trận này có vẻ như là có khá nhiều người chọn cái con đường là Goblin đấy. Thằng này chơi cái gì đây mà lại có cả già kẹp với cả cả cả cả, cả Hunter thế này. Già kẹp Hunter chuyển sang 9m không nhỉ? Anh à nếu mà thằng này mà chơi 9m thì có vẻ khá là nguy hiểm đấy nhá. Về căn bản là nếu mà chơi 9m thì bây giờ chúng ta đang coi như là đi theo con đường Mech Goblin 9m có vẻ khá căng đấy nhá Late game của Goblin rất sợ 9m Nếu mà muốn chơi được bọn 9m thì chúng ta cần phải thủ sẵn cái BKB Thủ sẵn ít nhất là hai cái BKB dành cho con bom Bom với máy bay mỗi con một con <clears throat> Thì may ra mới ăn được cái bọn 9m Đấy còn cũng khó Trận này còn có nhiều cái thằng nó chơi theo cái kiểu là kết hợp mech với cả gấu Hồi gọi là chơi chở hên đấy Chơi chở hên đấy Mất cái gấu đẻ thì chỉ có chở hên thôi Gấu ra ba con thì ăn hết đấy, Nhưng mà cái đấy nó khó Khá khó đấy Chơi bộ Vanda nó không dễ đâu anh em ạ Phải có những cái người chuyên gia về Vanda Chơi Vanda nhiều Không biết các anh em xem kênh thì như nào <clears throat> Không biết các anh em xem ở đây thì thế nào Có chơi bộ Vanda nhiều không Đấy chứ tôi cũng biết là có trong clan của tôi tôi cũng quen ờ, một vài anh em là cũng chơi khá là thông thạo với bộ gấu à, cái điều đơn giản nhất mà anh em nhận thấy ờ, anh em chỉ tôi chỉ bảo tôi đấy là cái việc là cái này thì là tôi tôi chia sẻ lại đó nhá chứ còn tôi cũng chưa kiểm chứng à, các anh em ở trong clan của tôi thì có chia sẻ với tôi và tôi chia sẻ lại với các anh em ở kênh chat các anh em uh, xem kênh các anh em viewer đấy là cái việc chơi gấu ấy thì có vẻ như là nhá có vẻ là chúng ta chơi uh, con gấu ấy chúng ta chơi càng nhiều ấy chúng ta ví dụ hôm nay chúng ta chơi uh, 10 trận là chơi toàn là chơi bộ Fanda ngày mai chúng ta lại chơi thêm khoảng 20 trận cũng toàn Fanda thì cái tỷ lệ mà ra cái con gấu ấy nó sẽ nhiều hơn đấy thì không biết là có những cái chia sẻ như thế thì không biết là là là là, là, là như nào anh em có thể là là là là, là confirm nhá có rất nhiều anh em chia sẻ như thế đấy Đấy trong clan của tôi cũng như là một vài anh em mà không thuộc clan nhưng mà cũng chat với tôi cũng bảo là chơi gấu nhiều thì nó dễ ra hơn thì không biết là có phải không thì anh em không biết là anh em có có, có thấy thế không nhở anh em có thấy thế không thì anh em có thể là chat lên nhá comment cho tôi <laughs> Đúng thế anh ơi mẹ. Anh em thấy nói chuẩn chưa Anh em nói chuẩn chưa Hình như là chơi nhiều gấu thì Nó tăng tỷ lệ ra gấu đúng không Hình như là như thế anh em ạ Anh em chơi rồi thì anh em cũng có thể nhận thấy thôi Thực ra thì tôi thì cũng không chơi nhiều gấu Anh em cũng thấy là tôi có bao giờ tôi chơi gấu đâu Tôi chơi rất ít Chả bao giờ chơi luôn Nhất là những cái buổi live stream thì càng không gần như là không chơi trừ khi có kèo đô lết kèo kiểu thách anh chơi gấu được top 1 đấy hoặc là thách anh chơi chơi chơi chơi chơi, uh, chơi một con gấu hôm trước có kèo thách anh chơi uh, gấu đá được top 1 chơi gấu đá chỉ được chơi một con gấu đá hay là có kèo là cho chơi con ờ, bộ gấu uh, bộ ba gấu phải giữ nguyên ba con để tôi một đấy nó có kèo chơi gấu xin nhưng mà tôi cũng chưa thấy có một cái kèo nào nhá mà kiểu dạng như là thách anh chơi được con gấu hai tiền dồn đồ cho gấu hai tiền làm co để top 1 <laughs> kèo đấy thì chắc phải lết tầm khoảng một củ của tôi nhận <coughs> hôm trước cái kèo ờ, của long sida là hai lết à long sida kèo hai lết là chơi con gấu saman sau <coughs> rồi long sida đã phải hối hận hối hận về cái kèo đấy anh em ạ dã man chưa tôi đã coi như là chơi gấu Saman Mà cái nhớ cái trận đấy Anh em có nhớ cái trận đấy không? Cái trận đấy Long Sida vào sau rồi anh em bảo là là, là Long Sida ăn ấy Bởi vì cái à, Long Sida tôi không phải Tôi không ăn được cái kẹo của Long Sida Tôi nhớ là cái trận đấy là đến round thứ 19 Tôi nhớ là đến round thứ 19 tôi vẫn chỉ có hai con gấu hai con gấu uh, gấu hai con gấu đá thôi có hai loại thôi nó con con gấu đá này với một cái con gấu hai tiền ấy này đến cái lúc round 19 nhá mới có hai con mà vẫn cắm đầu cắm cổ chơi thì cuối cùng vẫn ăn vẫn top một chuyện này có gấu này chuyển sang chơi biết được không chuyện này nhiều goblin quá nhiều goblin quá có cả goblin gấu thứ này có cả 9 mét tôi cũng đang phân vân về cái việc là chơi có lên chơi uh, chơi chơi chơi chơi chơi chơi ấy không chơi goblin không chứ goblin yếu anh em ạ yếu Mất chuỗi này Mày thấy chưa anh em thấy chưa Gặp mấy cái bộ mết nguy hiểm lắm Không vớ vẩn được đâu Ui ra máy bay này Thế lại chuyên mất vậy Ui lại ra gấu Thôi đằng nào con này con nó gấu lên hai chơi luôn nhá Chơi luôn Ừ thì chơi luôn vậy Bây giờ lên chín à ba mic bỏ con gì ra sáu mic ờ sáu mic như này không như này được không Đấy, đủ bộ Goblin rồi Như này được không Ồ Ui đéo ăn được à Ê đừng đừng đừng đừng đừng đừng Đừng bảo đéo ăn được Thôi chết rồi không ăn được thật này Ừ thì đúng rồi nó có đủ bộ Goblin rồi tôi không có Tôi không đủ bộ Goblin À sorry anh em sorry anh em Đấy không để ý Chết thật Có hai con sao đi vô Cảm ơn anh em nhá Tôi không để ý Lúc đấy thì cũng ấy quá Sơ suất quá Rồi ok Thảo nào Rồi chuyển cho con uh, Thunder Spirit Nó mạnh hơn anh em ạ Đam nó to Không biết có ăn được rau quái hay không đây Ở đây là không có 6 Goblin đâu nhá Vớ vẩn lại toang lo quái này Ăn được, chắc là ăn được thôi Ê Ăn được, tôi nghĩ là ăn được Ê, ê, ê. Được, được, được, được, được, được Rồi Lên 9 lên 9 6 Goblin Ồ vẫn chưa đủ 6 Goblin anh em ạ Thế như này Cho gấu vào vậy Ừ nhở Phải có con máy bay cơ Phải có máy bay cơ Trận này có 9 mét đấy anh em ạ 9m này Có khi là phải chuyển qua chơi um, chơi bit thôi Chơi bit kết hợp với cả Gira Xong rồi tí chuyển Insectoid thì ăn được cái bọn này Luôn mấy cái thôi anh em ạ à, Kiếm 7 thôi xong rồi chuyển nhá anh em nhá Kiếm 7 nó chuyển thôi Chứ không chơi Goblin đâu Goblin thua ngay không Tôi không thấy có đồ ấy BKB Goblin thua anh em ạ à. Đây rồi 7 đây rồi Có bom Ok Có bom rồi thiếu goblin sáu mic đây ok được chưa sáu mic sáu goblin có bom không cần kích quy giạt nữa ờ, ok rất tốt đấy cho bảy vào luôn này đấy không bị mất demon đây dồn đồ cho bảy luôn tôi đã lấy đồ sẵn tôi chuẩn bị sẵn rồi Rồi cứ để mấy con biết ở đây tí nữa chuyển anh em ạ <clears throat> Tạm thời là như thế đã Ok rồi Gọi là tạm ổn Có ăn được không đây Ổn áp anh em ơi Gấu Goblin với chúng tôi Ờ Rồi chúng ta có tinh hoa mất Ok Nào bảy tiếp bảy chỉ có bom thôi Nữa Ui mày đôn hai cái không ra con bảy nó Chết rồi Sven ơi ở đâu đấy Ra đi Trận này không có BKB thế nào Sẽ phải chuyển sang chơi ờ, ấy thôi anh em ạ Thiếu cái cái cái, cái ngọc Không có ngọc Ý phải chuyển insect đấy Trận này cũng có thằng chơi bit này cái gì đấy? biết gì đấy? biết đéo gì lại? biết còn, còn còn có cả LC à? Đội hình lạ quá nhở? Đây thằng này chắc là youtuber giống tôi rồi Chơi um, 6 bit kết hợp cả LC Dã man Làm con ten khổ Ui đây rồi Một con nữa Ui cho cả hai con luôn Được quá nhờ Anh bảy đã lên được hai sao rồi anh em ơi Ok rồi đấy Bây giờ thì cái con này nó sẽ gánh kèo Gánh đam cho tôi Ok tí chuyển sang bit 7 anh em ạ Bit 7 Bây giờ đưa con 7 lên 3 nha anh em nhá Đưa con 7 lên 3 <clears throat> Anh em cứ bình tĩnh Anh em sắp biết được cái cái cái cái, cái bản hack của tôi rồi Khổ <laughs> anh em sắp có cái bản hack của tôi rồi cứ bình tĩnh rồi tôi sẽ tiết lộ nhá sắp được rồi bình tĩnh sắp được rồi nhá sắp được rồi sắp đến cái lúc mà tiết lộ rồi rồi ui thằng này cũng có 72 này kính chưa kính chưa ý tưởng lớn gặp nhau à ý tưởng lớn gặp nhau rồi con bảy của tôi nó quẹt nó quẹt cũng khỏe phết đấy tôi có con máy bay hai tôi có con máy hai hai nó đỡ hơn đỡ hơn đỡ hơn đỡ hơn tí được chưa ui được chưa ui khỏe hơn khỏe hơn khỏe hơn tôi có cái giáp thép anh em ạ à. khỏe hơn Đấy rồi con mèo này có cần không nhỉ cũng cần cũng cần cũng cần bom hai hay quá ok bây giờ cứ kiếm ở lại kiếm công nghệ bách rồi trận này có nhiều thằng goblin nhưng mà anh em cũng có thể thấy là tôi là cái thằng xanh nhất rồi Nhưng mà phải cẩn thận đang 9m đấy kìa 9m nguy hiểm Có 9m rồi có cả mết kết hợp với cả gấu thì Cũng không biết là chơi có phải là mết Saman không đây Thì cũng chuyển qua mết Saman Chắc là thế Để xem thằng 9m thì nó sẽ bị cái thằng Saman nó đẩy thôi Đấy, nếu mà thằng đấy đẩy sớm thì chúng ta có thể giữ Goblin chơi tiếp Còn không thì thôi nhá, chuyển sang bit thôi Bây giờ chuyển sang bit Với cả Insect cũng được anh em ạ Anh em thấy không Nhiều BKB luôn Rồi lên 10 rồi anh em ạ Lên 10 rồi Ở đây tôi sẽ cho anh em thấy cái bản hack đam nhá Anh em nhá hack đam nó như nào Rồi Giữ bí mật từ đầu game giờ Sắp đến cái giai đoạn tiết lộ rồi Đấy Và cũng có khá nhiều anh em đoán được rồi đấy <laughs> khá nhiều anh em đoán được rồi đấy Đồ đạc xem như nào nào Trời ơi, thiếu viên ngọc phải ghép cái BKB thôi Chuyện này không có một bất cứ một cái viên ngọc nào luôn Cày thật sự Rồi, gặp 9 mét rồi này Toang ơi, không thể thắng được Trời ơi, Goblin thì ăn thế đéo được 9 mét Thôi thì trước sau thì cũng phải chuyển thôi anh em ạ Trước sau thì cũng phải chuyển thôi Mình cứ bình tĩnh từ từ Dồn cái Thêm con 7 nữa Rồi bây giờ cứ đợi kiếm một cái tinh hoa mất nữa thôi Đưa con 7 này lên 2 sao anh em ạ Đưa con 7 này lên 2 sao Chúng ta có hai con 7 2 sao là chúng ta sẽ gọi được thêm Ở trong cái bộ Sivet Thêm một cái con 7 hai sao nữa Anh em thấy kinh chưa Tức là chúng ta có ba con 7 ở trên bàn cờ Đấy Căng chưa Bây giờ tôi xin chia sẻ bản hack luôn nhá anh em nhá Chia sẻ bản hack này Nó là như thế này Bây giờ mới tiết lộ nhá Anh em sẽ thấy là đến bây giờ tôi mới tiết lộ Chúng ta sẽ hack đam cái con uh, Sven Cái con co chính của chúng ta như sau đấy là như này nó vừa update anh em ạ à. Cái skill ở con Sven này này Nó tăng sức mạnh cho cái con Sven Khi mà cái số lượng Cái con Demon ấy Ở trên bàn cờ Đấy, Nó tính theo cái số lượng con Demon Đây rồi có quả trứng rồi Quả trứng rồi anh em ơi Lùn phát lửa Ui rồi ôi Khỏe luôn Thêm hai con Bán con này đi thôi không cần thiết đây chúng ta ở đây chúng ta có thể bỏ bớt ra nhá chúng ta có bốn con sờ ven ở trên bàn cờ nên là tôi sẽ giải thích cho anh em cái, cái lượng đam nó hack như nào tôi sẽ tiết lộ cho anh em một cái nguyên lý hack đam sờ tách cực kỳ kinh khủng luôn của cái con này đấy là cái con tướng hai sao nhá cái con sờ ven hai sao thì nó sẽ bản thân nó là khi mà nó skill lên ấy nó sẽ cộng toàn bộ những cái con thuộc tộc Demon thêm 200 dam Đấy Và nó có sờ tách với cả cái con uh, Sven một sao Tức là nếu mà có anh em có thêm một cái con Sven một sao nữa nhá Ở trên bàn cờ Thì nó sẽ cộng Cái con Sven một sao để nó hú lên ấy Nó sẽ cộng thêm 150 dam nữa Vậy là hai cái con Sven của anh em ấy Tất cả những cái con Sven nhá Ở trên bàn cờ Nó sẽ được cộng là nó sẽ được cộng là là bao nhiêu? 350 dam đã nhá. Đấy là 350 dam đã nhá. Khi mà anh em có một con hai sao và một con một sao thì hai con đấy nó đều được cộng thêm là 350 dam Đấy là cái thứ nhất, chưa hết. Cái thứ hai này là một con Sven ấy nó sẽ có cộng thêm hiệu ứng là có bao nhiêu cái con demon ở trên bàn cờ thì nó sẽ được nhân với cả ở cái mức một sao ấy thì nó sẽ nhân với cả 35 và mức 2 sao nó sẽ là nhân 4 năm Đấy 4 năm cộng cho cái con Cái con Sven nhá Cái con bản thân chính nó Thì tôi có thể là Cộng luôn cho anh em Là nếu mà chúng ta có 4 con Ở đây chúng tôi tôi có 4 con đúng không 4 con nó sẽ stack là như nào Nó sẽ stack là 4 nhân với cả 35 Cộng với cả 4 nhân với cả 45 Sau đó cộng với cả 350 dam Đấy tôi sẽ tính sơ sơ để anh em để từ từ bình tĩnh để tôi tính nhá tôi tính bằng máy tính anh em cứ đợi tí để tôi tính tôi bật máy tính để tôi tính xem nào chúng ta có 35 nhân 4 này 35 nhân 4 là 140 cộng với cả 45 nhân 4 45 nhân 4 là 180 180 cộng 140 là 320 320 cộng với cả 350 là 670 Đúng không? 670 Đam cộng thêm vào cho một con Sven Đấy và cái con Sven cầm đồ của tôi ấy Cái con Sven cầm đồ của tôi Cái lượng đam của nó đang là 340 Đấy vậy là 340 cộng 670 Nó sẽ ra cái lượng đam đây Đấy là một con Sven 2 sao có thể có lượng đam là hơn 1.000 đam Rồi chúng ta roll tiếp Ui rồi đây là Sven 3 rồi anh em ơi Tuy nhiên chúng ta sẽ roll thêm phát lửa Một phát lửa đây rồi ui, Có nhầm nhở Đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng Với con Sven ba này thì nó lại càng kinh khủng hơn Nhưng mà từ từ đã anh em ạ Nếu mà như này thì có khi lại yếu hơn Ừ đúng rồi Ui rồi ôi Ngu người yếu hơn anh em ạ Như này yếu hơn là bốn con Sven bốn con Sven mà hai con Sven hai sao ấy hai con Sven hai sao Ờ, hai con sờ ven một sao mạnh hơn anh em ạ chứ rồi tôi bị ngu rồi đây là nó là ngu người đấy anh em ơi bởi vì thực ra nó không phải như thế tôi tính nó bị sai tôi tính nó bị sai anh em ạ tôi tính nó bị sai vì vừa nãy tôi chưa tính thêm là hai con một sao và hai con hai sao ấy nó còn có được cộng thêm cái bộ si phép nữa nó gọi thêm hai con nữa anh em ạ anh em thấy không nó gọi thêm hai con nữa vậy là tổng cộng chúng ta sẽ có 6 con 6 con chứ không phải là hai con đâu Ôi rồi ôi Up vào là sai rồi Con này ba sao ấy Nó không mạnh bằng là Cho hai con một sao và hai con hai sao đâu anh em ạ à. Vừa lấy tôi tính bốn con Nhưng mà đấy là sai lầm rồi Sai lầm của tôi anh em ạ à. Thực ra là không phải bốn con mà là 6 con cơ Thôi rồi cái đó chúng ta tính lại sau nha anh em nhá Bây giờ chúng ta xem cái con Sven ba sao này nó vẩy này Cũng kinh đấy, cũng kinh đấy lên 3 sao rồi Lượng đam là 1195 đam Ôi đây có phải là hack đam không Hack chứ còn gì nữa Hack rõ chứ gì nữa Lên tận được 1190 đam đam Đấy anh em thấy không Lượng đam rất to Nhưng mà chúng ta sẽ roll thêm ven nha anh em nhá Chúng ta sẽ roll thêm ven Bây giờ cần kiếm thêm một con 2 sao nữa một con 2 sao nữa và một con 1 sao nữa Đó là mạnh nhất anh em ạ Lượng đam có thể lên tới hơn 1.200 đam Đấy, Tôi đã từng ờ, có một cái trận đấu như thế rồi Bình tĩnh nhá, để bình tĩnh đã, bình tĩnh đã Dồn, đà, dồn đồ đã, dồn đồ đã anh em ạ 675 đam Chưa hú là 675 đam anh em ạ 1195 Trừ đi 675 Là 520 Ờ 520 đam Cắt được chuôi nó Ui nó chết mất rồi Chưa còn 5 máu 520 đam anh em ạ Cộng thêm được có 520 đam thôi Nếu mà có một con một sao và một con hai sao Chén cuối Đây rồi Cộng có 520 thôi Không ăn thua Có lên nhây tí không nhở Nhây thì kiếm thêm con nữa Anh em ạ Ok nhá Nhây nhá Nhây nhá nhây nhá Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi Tôi phải cần cần phải làm rõ vấn đề này cho anh em Nên là tôi sẽ kiếm thêm một con Sven nữa Cho chắc Chúng ta còn máu à, cứ bình tĩnh Vẫn còn máu để làm được những cái việc đấy Yên tâm Ok Ơ nhưng mà thua thì làm đéo công nghệ mech mà roll Roll chay à đây rồi, đây rồi Xong rồi tí chuyển sang bit uh, ờ, Insect là ăn chặt luôn anh em ạ Chuyển sang Insect là ăn chặt luôn Không sợ 9m sợ Insect lắm Serven này Serven 3 rồi anh em Sợ gì đâu Đây rồi Luôn chay ra con Serven Ra đi nào Kiếm thêm một con một sao thôi anh em ạ Nó sẽ stack ba skill của con một sao con hai sao và con ba sao lại đấy thì cũng kinh tức là chúng ta sẽ nhân ba lên đấy chúng ta nhân ba lên mà nói chung ấy là tôi thấy là nó có thể là cái lượng đam nó sẽ không bằng là chơi 6 con đây ở cộng Sivet đâu Đấy chúng ta thử nhá Một con nữa Ui đều có rồi Phải roll chay rồi anh em ơi Như này chơi insect luôn được không nhở Tôi không lằng nhằng nữa Tôi sẽ tính lại cho anh em sau nhá Tôi sẽ tính lại tôi sẽ làm một cái bài test sau Trận đấu này kết thúc rồi anh em ạ Không lằng nhằng nữa Chuyển sang Insect Ok Trò chơi ở đây là kết thúc Anh em sẽ thấy cái lượng đam của nó sẽ rất to Ủa chết rồi để cái con bom ở dưới một vẩy 27 Lượng đam nó là 1275 anh em nhá 1275 Trước khi hù nó là 705 Vậy là trừ đi thì nó là 7 ờ, Nó là 570 đam Cộng thêm 570 đam thôi anh em ạ Đấy là chơi hai con nhá Một con uh, sao và một con 3 sao Một con 3 sao là mất 9 con rồi 9 con với cộng với cả một con hai sao nữa là 12 con. Đấy bây giờ tôi tính này là nếu mà chúng ta có hai con hai sao và hai con một sao thôi Kèm theo bộ Sivet Thì là chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu Là có 6 con 6 nhân với cả 35 là 210 6 nhân với cả 45 là 270 210 cộng 270 là 480 480 cộng với cả 350 Bằng 830 Vậy là nếu mà chúng ta chơi 8 con Sven ấy Chứ chúng ta còn khỏe hơn là 12 con anh em ạ Cảm ơn anh em rất nhiều Và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai Bye bye